Legacy and online. Chào mừng bạn đến với channel Thăng Nguyễn Thì hôm nay cũng đã sắp ờ, đến hết năm 2018 rồi Thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn Để các bạn có thể kiếm những đồng tiền tiêu Tết Chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái trang xã hội là Sanjo thì Senju nó cũng giống như những cái trang xã hội như Facebook hay Twitter hay là YouTube đó thì vô nó sẽ trả cho các bạn là 80 phần trăm cái lợi nhuận kiếm được chứ không phải như Facebook Facebook thì nó sẽ không trả cho các bạn mà sẽ ôm hết thì Facebook hiện nay cái doanh thu của nó là khoảng 100.000 ờ, đô một tháng thì Facebook đang xếp hạng là một trong những sáu người giàu nhất thế giới đó thì những cái mạng xã hội như Twitter này hay là YouTube Facebook thì Zalo thì những mạng xã hội này đều không chia lợi nhuận các bạn nhưng Senjo là khác Senjo thì nó sẽ chia lợi nhuận là 80% từ quảng cáo nó sẽ giữ là 20% đó còn 80% là sẽ chia đều cho những người hoạt động thì để kiếm tiền sinh vô thì đầu tiên các bạn sẽ có một cái tài khoản sinh vô và sinh vô như thế nào thì mình sẽ giới thiệu sơ lược về những cái này xong mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chi tiết thì các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản sinh vô giúp các bạn kiếm tiền tiêu tết đây Facebook đó cũng giống tương tự Facebook thôi thì các bạn cũng sẽ là thích bình luận chia sẻ đăng bài post bài đó thì ngoài cái giá trị mà các bạn kiếm tiền đó cũng tương tự thấy không nó cũng có thích nè comment nè chia sẻ nè đó những quảng cáo đặt bên hông nói chung cái giao diện cũng giống như facebook thôi nhưng mà để à, kiếm được tiền thì các bạn sẽ đăng ký với cái à, đường link của người giới thiệu thì các bạn sẽ được bảo trợ và hỗ trợ cách mà xây dựng cái hệ thống để các bạn kiếm tiền chứ thật sự ra thì các bạn à, comment xe không thì mỗi tháng cũng chẳng được bao nhiêu thì các bạn sẽ chú ý vào video của mình mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn Đó. thì đây là ngoại quan một cái tài khoản mình đã đăng ký rồi xin vô đó các bạn sẽ điền đầy đủ thông tin khi các bạn đăng ký sử như uh, cài đặt tài khoản thông tin hoặc là ảnh đại diện hay à, tư sở thích gì đó các bạn đầy đủ điền đầy đủ thông tin thì các bạn sẽ nằm trong cái à, cái hệ thống của mình khi các bạn cần hỗ trợ gì thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn làm dạ. đó thì mọi người đăng ký sẽ có một cái đường link và một cái mã à, voucher thì khi các bạn nhập mã vào hay là các bạn đăng ký đường link mình thì nói chung thì mình cũng chẳng được cái gì đó khi các bạn hoạt động thì mình mới được tiền thì đăng ký tài khoản các bạn sẽ vào cái trình duyệt cốc cốc vào là omega thì mình sẽ vào trình duyệt omega đi các bạn sẽ gõ vào nguyễn hằng com à, sẹt sen dung đó bạn nên gõ gõ ràng nguyễn hằng com sẹt xem du thì nó sẽ ra cái giao diện à, đăng ký của à, mạng xã hội là xem du thì trình duyệt omega này nó chạy chậm. thì cái dòng đầu tiên là cái dòng mà, mà các bạn sẽ chọn là giới tính thì các bạn có thể là bỏ trống chọn sao cũng được thì mình là một người đàn ông mình chọn người đàn ông dòng kế tiếp là à, username username là cái tên đăng nhập của các bạn á nó cũng hiển thị với à, à, cái tài khoản của bạn rồi các bạn sẽ điền cái địa chỉ email của bạn vào bạn nên điền địa chỉ email chính xác nha và email hoạt động mới được nha đó để các bạn kích hoạt tài khoản á rồi sau khi điền địa chỉ email xong các bạn sẽ vào cái phần là tiền mật khẩu đăng nhập thì do trình duyệt uh, Omega này nó không có tiếng Việt nên khi các bạn đăng ký xong thì bạn sẽ vào chọn tiếng Việt để uh, tại lúc mới ra nó chưa có nhiều ngôn ngữ nhưng mới uh, cập nhật được cũng ờ, năm sáu ngôn ngữ gì đó không có tiếng Việt rồi đặc biệt là các bạn sẽ điền cái mã future này vào để các bạn có tiền có hai đô đầu tiên nha mình sẽ copy cái mã của mình vào để mình dán này thì các bạn sẽ cái mã này mình sẽ để dưới phần mô tả video thì đừng đi đăng ký không gì đó các bạn mình nhập đúng cái mã của mình vào thì các bạn mới có hai đô nghe các bạn không nhập là bạn không có hai đô đâu đó thì cái mã này mình sẽ để dưới phần mô tả video hoặc mình có thể để trên màn hình thì các bạn đăng ký rồi sau khi điền đầy đủ thông tin thì các bạn sẽ bấm vào là list account Đó, kiểm tra lại thông tin có đúng chưa rồi nếu thông tin đã đúng thì các bạn sẽ bấm vào để à, trở thành một cái thành viên của Senju à, kiểm tra lại thông tin đầy đủ rồi click vào list account à, rồi đây là cái giao diện mà khi các bạn đăng ký thì các bạn đăng ký với đường link của mình thì cái à, mình sẽ trở thành là bạn bè của bạn đầu tiên đó thì bước đầu tiên là các bạn sẽ kích hoạt cái tài khoản thì để kích hoạt tài khoản thì bạn vào đâu đó vào địa chỉ gmail cho nên gửi tới một cái địa chỉ xác minh bạn đã đăng ký thành công cái tài khoản à, Senju thì bạn sẽ click vào mở mail ra để à, kích hoạt cái tài khoản Đó, các bạn mở mail ra thì nó sẽ gửi các bạn thứ nhất là tên đăng nhập thứ hai là mật khẩu dạng thứ ba là cái đường link để các bạn kích hoạt thì bạn click vào đường link kích hoạt thì các bạn sẽ đã hoàn thành một cái bước đầu tiên đó à, giả sử như mình là thân Nguyễn 19 nè à, bạch vật thân 1984 và bạn click vào để kích hoạt thì khi kích hoạt thì nó sẽ nổi vô cái dấu tích màu xanh đó là bạn đã hoàn thành một cái bước đầu tiên rồi các bạn sẽ điền cái bước cái tiếp là anh đại diện và anh trang thì anh đại diện tốt nhất là các bạn sẽ chọn cái ảnh của bạn thì nó sẽ chân thật hơn khi các bạn hoạt động xã hội kiếm tiền online thì tốt nhất mình sẽ đưa cái hình ảnh của mình lên nó hay hơn à, là những cái hình ảnh avatar khác thì đây mình đã có ảnh sẵn nên mình sẽ lấy một bức ảnh đó rồi các bạn sẽ bấm là xeo lại nha bóp lên mình phải xeo lại thì mới ra ảnh nha đó không, không xeo rồi kế tiếp các bạn sẽ bấm cái ảnh trang ảnh bìa đó bạn rồi cũng tương tự vậy và sẽ upload một hình ảnh nào đó đó, mình sẽ chọn những cái ảnh ờ, chung kích thước nó cũng gọn gọn nhỏ nhỏ thôi thì chỉnh sửa ảnh á, thì thằng ờ, video sau mình sẽ hướng dẫn chia sẻ bạn một cái công cụ chỉnh sửa online cũng rất là hay đó. bước này xong các bạn sẽ bấm bước kế tiếp nói chung các bạn sẽ hoàn thành hết những cái bước này thì các bạn mới có thể là trở thành một thành viên chính thức hoạt động tốt trở thành Senju đó thì cái giao diện này nó có ngôn ngữ thì các bạn sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Việt hay gì đó cho dễ nhìn thì cái này tiếng Anh thì nhiều khi mình không có quen lắm cho nên mình sẽ chọn chung chung đi và sau khi mình chọn ngôn ngữ tiếng Việt rồi thì mình sẽ chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ trở lại đó, thì các bạn cũng đây là cái cái fix này là cái riêng tư các bạn để đừng ai thể nhìn thấy bạn ai sẽ thấy bạn bè của bạn và ai sẽ nhìn thấy thông tin của bạn đó nói chung là gì thì bạn sẽ vào trang để cài đặt cá nhân riêng đi đó. thì sau khi mình đã đăng ký một cái tài khoản rồi thì mình sẽ thông tin là tên họ của mình là tên gì để sau này có vấn đề mà thanh toán tiền bạc nó cũng tiện hơn à, giả sử mình bấm à, mình à, Thăng nguyễn luôn đi mình là tên Thăng họ nguyễn thì nhiều người không biết cứ gọi mình là Nguyễn thôi hiểu không rồi cái tiếp bạn ở sẽ ở thành phố nào sẽ ở Bình Dương hay là mình ở ờ, ờ, Đắk Nông Đắk Lắk Đồng Nai gì đó tùy theo mã đó, thì mã code này các bạn sẽ gọi sạch trên Google thì bây giờ nó đã thay đổi cái mã khác rồi đó tại vì số điện thoại thay đổi thì nó sẽ thay đổi một số thì công việc mỗi ngày là các bạn sẽ vào đăng nhập mở ra comment share like đó thì cách kiếm tiền như thế nào đó, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong những phần video sau đây các bạn sẽ điền cái ngày tháng năm sinh của bạn vào thì bắt birthday là gọi là sinh nhật đó ngày tháng năm sinh đó thì mình cũng không biết nhiều tiếng Anh chưa cũng học ít thôi nên giờ mình cũng các xài Google dịch đi và bạn nào có điều kiện có học học tiếng Nga để mình sẽ kiếm tiền online nó thuận tiện hơn đó thì các bạn sẽ chọn cái tiếng ngữ tiếng Việt đi để mình dễ sử dụng tại mình người Việt Nam mà người Việt Nam dùng tiếng Việt hay hơn chứ dùng tiếng Anh thì nhiều khi khó đúng không thì nó sẽ ra bạn sẽ chọn có mối quan hệ là bạn đã độc thân hay là có gia đình rồi đó, sau khi điền đầy đủ thông tin rồi số điện thoại thông tin tại vì mình khi mình điền đủ thông tin thì sẽ chính xác hơn so với mình điền không đúng thì nó sẽ đánh giá mình là amateur là phần gato á rồi các bạn sẽ bổ sung thêm website nếu có thì phần website này thì mình sẽ có những cái video hướng dẫn các bạn cách mà tạo những website miễn phí và những website có tốn phí đó tùy theo cái giao diện website thì mình đang làm cái quy trình video rồi thì xong mình sẽ post lên và chia sẻ cho các bạn đó, mình sẽ lấy cái giao diện lấy cái, cái đường link của cái trang web là thang nguyễn web tại vì cái tài khoản kia mình đã lấy cái uh, website là nguyễn thang com rồi thì cái uh, trang web còn lại là thang nguyễn web thì hiện tại mình đang có hai cái uh, website một website là bằng WordPress một website là bằng uh, blog blog thì bằng hoàn toàn miễn phí bạn à, chỉ tốn tiền mua tên miền thôi áp vào thôi đó thì các bạn sẽ chọn hình thức thanh toán Sau các bạn kiếm được tiền thì nó sẽ thanh toán cho các bạn ở Việt Nam mình sẽ thêm những hình thức là thanh toán qua ngân hàng nếu các bạn có tài khoản internet banking hay gì đó gọi là hệ thống à, thanh toán internet được á thì các bạn sẽ điền vào còn không thì các bạn sẽ chọn PayPal rồi các bạn hút tiền về Việt Nam hoặc là bây giờ thì tốt nhất là nên chọn PayPal thì dễ hơn tại PayPal nó, nó dễ rút tiền là do được do thì các bạn sẽ bán cho những cái à, trang thương mại điện tử họ mua những cái đồng tiền đó và tính khoản phí cũng khá cao rồi mình sẽ chọn là PayPal thì đăng ký bao bao thế nào trong cái kênh thăng nguyện của mình cũng có những cái video để à, chia sẻ và cách đăng ký một cái thằng bao bao thì chắc cái, cái video này chắc khoảng một năm trước thì các bạn vào kênh thăng nguyễn các bạn vào video đó thì các bạn kéo xuống kéo xuống kiếm cái cách mà đăng ký cái thằng bay bao như thế nào trong lần trước thì mình cũng đã làm một cái video chia sẻ đến các bạn cái cách đăng ký cái tài khoản PayPal thì sau khi đầy đủ, đầy đủ thông tin thì các bạn sẽ bấm vào cái sở thích của các bạn đây là về tôi nghĩa là các bạn sẽ giới thiệu về bạn bạn là cái gì bạn là ai và bạn ờ, hoạt động thế nào sở thích bạn là gì à, bạn thích âm nhạc thích phim hay là thích cái gì đó thì bạn đầy đủ đầy đủ thông tin vào bạn điền thông tin vào đó. kỹ sư mình là một kỹ sư tin học à, mình à, đang hoạt động trên à, lĩnh vực là kinh doanh online sở thích của mình là xem phim hay là sở ờ, âm nhạc mình thích là cải lương hay là gì đó đó hoặc là bộ phim yêu thích hay là sách yêu thích hoặc là sở thích ờ, gì đó nói chung nhân dân nhân dân thì các bạn sẽ điền đầy đủ thông tin vào để hoàn thiện hồ sơ mạng xã hội tại mình muốn kiếm tiền mình phải điền đủ thông tin chính xác đàng hoàng thì người ta sẽ không đánh dấu mình là Sipan đó thì Senjo này hoạt động thì cũng từ uh, cuối năm 2017 đầu năm 2018 thì đến nay cũng đã được uh, khoảng uh, hơn 10 tháng nhưng mà cái doanh thu mà trả cho người mà sử dụng thì nó rất là các bạn tài khoản của bạn trên 25 đô là bạn có quyền rút về bài bao và rút về ngân hàng nếu các bạn rút về về ngân hàng thì ít quá phí là cao nên tốt nhất là bạn sẽ rút về PayPal khi mà là trên 25 đô thì những video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiếm tiền với thằng à, vô thế nào kiểm tra lại cái à, thông tin đăng ký tài khoản của mình đã hoàn thiện chưa đó. thì mình mới ờ, đăng ký thì tốt nhất là cái chế độ bạn bè mình sẽ chọn chế độ là riêng tư đi chỉ mình tôi đi khi nào mình có được một cái số bạn nhất định rồi mình sẽ chọn chế độ công khai thì sẽ hay hơn trong cái lĩnh vực mà các bạn kinh doanh hay là kiếm tiền online thì người ta không biết bạn là người mới đó khi các bạn hoàn thiện hồ sơ thì nó có giao diện như thế này thì mỗi ngày các bạn sẽ mở ra và comment share like chia sẻ đã và các bạn chưa có thể chia sẻ cái đường link của các bạn cho những người bạn của bạn thì họ đăng ký họ hoạt động thì bạn sẽ hưởng được những quà hồng thích đáng trong những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn kiếm quà hồng thì đây là cái à, các bạn sẽ vào cái website nguyễn thăng.com và sẽ xem một cái bài viết của mình nói về cách kiếm tiền trên mạng xã hội Senju này và những cái bước cơ bản để các bạn kiếm tiền đó. thì website này nó cũng là rất đơn giản thôi dễ làm thì mình cũng đang xây dựng cái phương pháp để à, hướng dẫn các bạn cách làm website này mình chưa công bố bởi vì mình chưa hoàn thiện xong cái bước hướng dẫn thì hoàn thiện xong mình sẽ chia sẻ với bạn hoàn toàn miễn phí cách để mà các bạn làm một website đẹp lung linh thế này đó những bài viết và những ờ, bài chứa quảng cáo hay là những ờ, nói chung những cái bài những bài kiếm tiền không đó thì bạn sẽ kéo xuống và bạn sẽ kiếm được phần này kiếm tiền qua mạng xã hội và click vào đó thì đây là cái bài bot chia sẻ à, cơ bản về các bước để à, đăng ký tài khoản và kiếm tiền với uh, Senju à, nó gồm có 5 phần kiếm tiền à, hoa hồng xã hội nè qua qua hồng hoạt động hoa hồng kết bạn kết hợp và hoa hồng cây bạn bè và hoa hồng truyền thông đó. thì những loại hoa hồng này mình sẽ chia sẻ các bạn trong những cái video sau đó thì video này chỉ là hướng dẫn các bạn cách đăng ký à, tài khoản và về cách hoạt động hàng ngày thôi đó thì mỗi ngày các bạn mở ra các bạn bấm thích hay là comment gì đó hay chia sẻ sẽ những bài nào hay nói chung các bạn tương tác nhiều á thì Senju nó sẽ trả tiền các bạn nhiều thì để mình sẽ lấy một cái bài mình sẽ đăng lên cho bạn xem Đó. mình lấy một bài bán hàng đi mình sẽ chọn sẵn những cái bài bán hàng rồi thì mỗi ngày mình sẽ um, copy và mình post lên thôi thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bài là Zalo marketing đi đó mình sẽ copy cái đoạn mà cần thiết lên rất là nhanh các bạn đó xong thì các bạn mới ờ, mới đăng ký tài khoản thì các bạn nên chia sẻ những cái bài viết của người khác sẽ hay đẹp hơn cái nhìn mà trống quá thì cũng, xấu đúng không đó thì ờ, cái tài khoản Phan Nguyễn 18 mình post cũng rất nhiều bài để chia sẻ những bài của những người khác thì mỗi ngày các bạn mở ra và đăng nhập vào cái à, Senju và hoạt động thì các bạn sẽ được Senju nó trả cho bạn vào ngày hôm sau thì chi tiết như thế nào thì cái phần sau mình sẽ chia sẻ đến các bạn đó, thì trong video này mình chuẩn giới thiệu sơ lược thôi đó, khi các bạn mở Senju vào có những quảng cáo bạn click vào xem chút xíu đi đó thì đó là những phần và giúp Senju tăng thêm cái thu nhập thì Senju sẽ quay lại trả tiền các bạn thôi đó nói chung cả hai cùng có lợi chứ phải như Facebook Facebook thì nó chỉ lấy tiền của mình nữa thôi đó ngày bạn bấm vào hoa hồng nè nó sẽ trả cho bạn thì các bạn ít nhiều đó không phải một không phải hai không phải ba không phải bốn gì đó trước này đó, các bạn thấy chưa hoa hồng trả đều đều hàng ngày đây là những hoa hồng mà bạn mở hàng ngày thôi hoặc là hoa hồng truyền thông xã hội á, hoạt động hàng ngày á còn hoạt động mà để thành hệ thống nữa thì những khoản sau sẽ hấp dẫn hơn kiếm tiền được thấy không y gan facebook thôi thì chủ đề hôm nay mình cũng ờ, sẽ tạm dừng tại đây và trong video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể kiếm tiền trên mạng xã hội này đó thì ờ, các bạn sẽ hàng ngày các bạn sẽ click vào quảng cáo xanh du đó nhưng khi quảng cáo sơ nè click vào xem thì sẽ tiền ra hơn thì mong các bạn các bạn giúp đỡ cho mình nếu bạn xem video này thì hãy bấm like chia sẻ à, đến mạng xã hội và những người thân của bạn và đừng quên bấm đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất của mình cảm ơn bạn xin chào tạm biệt